nhằm nâng cao hệ số an toàn khi vận hành lưới điện trong mùa mưa bão. Vừa qua, ngành điện Hưng Yên đã triển khai lắp đặt thí điểm hệ thống kim thu và thiết bị đo đếm xét trên đường dây trung thế tại thành phố Hưng Yên. Theo đó, tại khu vực thành phố Hưng Yên, ngành điện sẽ triển khai lắp đặt 22 kìm thu xét kèm theo thiết bị đo đếm trên hai đường dây truyền tải điện 35 kV và 22 kV. Những vị trí được lắp thiết bị được đánh giá thường xuyên xảy ra nhiều tia xét đánh vào hệ thống sẽ được lắp đặt hệ thống thu xét theo tiêu chuẩn Việt Nam. Độ tin cậy cung cấp điện cao phục vụ cho khách hàng và nhân dân thì hiện nay là chúng tôi đang thí điểm lắp đặt hệ thống kim thu xét trên đường dây để thu được những cái xét mà ở các khu vực mà có mật độ xét cao. Trên cơ sở đó chúng tôi lắp thêm cả các bộ đếm xét để theo dõi và sau khi chúng tôi rút nghiệm thì sẽ triển khai tiếp cho các khu vực khác. Được biết, việc lắp đặt hệ thống kim thu và thiết bị đo đếm trước đây chỉ được triển khai ở các trạm biến áp. Việc thí điểm lắp thiết bị này trên đường dây truyền tải sẽ góp phần đảm bảo an toàn khi vận hành lưới điện có tia sét xảy ra công ty Điện lực Hưng Yên sẽ triển khai khoảng 150 kim thu xét trên hệ thống lưới điện trung thế từ 15 kV đến 35 kV và hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 này.